thế là mẹ đang đổ lỗi cho con các bạn biết không ngồi thừ mặt ra thế là tôi bảo đó em là người đầu độc nó nghiện thịt mà bây giờ em đổ lỗi quay lại xin lỗi các con này. các bạn biết không nghĩa là từ cái phút trước cho đến từ trước cho đến cái phút đó chị này đổ lỗi 100% cho con không nhận lỗi thế nào nhưng đúng cái khi hai đứa và tôi à, tôi chỉ ra cái lỗi thì mẹ quay lại xin lỗi con tức thì xin lỗi ngay mà mẹ không biết từ xưa đến mẹ cứ đổ lỗi cho con nhưng đúng bọn con ăn thịt là do lỗi mẹ đã từng đầu độc con để các con nghiện thịt mẹ nhận lỗi xong cái sang con các bạn biết điều gì không thế tôi bảo thế thịt lúc nãy mẹ gọi đâu mang ra cho các con bọn nó bọn trẻ bảo gì các bạn biết không không bọn con không ăn thịt nữa các bạn thấy vi diệu chữa lành mối quan hệ với hai mẹ con gần như địa ngục trong nhà con không ăn thịt nữa chỉ trong một động tác gì trạng thái trống rỗng trong đầu tôi tôi không biết vận hành như nào nữa và tôi quay lại đi à thực hành lòng biết đơn tha thứ tha lòng, tôi đi xuống cầu thang cứ thank you I love you thank you I love you tôi bước chậm trái xuống cầu thang thả lỏng tôi không thèm tập trung vào là mình đang làm gì nữa tôi chỉ biết rằng là có vấn đề phải giải quyết về mối quan hệ cho hai mẹ con và đứa con ăn thịt và mẹ thì ăn chay mà họ đang có mối quan hệ bất hòa sau đó tôi không nghĩ đến nó nữa tôi cứ thả lòng tôi bước chân xuống cầu thang hành đúng mỗi câu đó thank you I love you mỗi một bước chân là một câu thank you I love you mà xuống lúc đó tất cả như sự sắp đặt của vũ trụ tôi chỉ việc vận hành ngay cái động tác tay tôi để buông cái tự nhiên cắm ngón tay út này vào ngón vào cái cái, cái phần đuôi tay của cháu để này thế tự nhiên nó đau tôi thấy nó đau thì tôi mới bảo à con bé này đau do ngón tay móng tay của mình chạm vào tôi mới đuổi ngón tay theo tôi dí sâu xuống nữa thế nó đau nó giật lại nó nhìn tôi ban đầu chỉ là vô tình nhá vô tình nhưng mà nó có sự sắp đặt ở đây có sự sắp đặt để cho con bé đó bị đau bởi cái móng tay út của tôi nhưng khi tôi phát hiện ra là nó đau nó rụt lại thì tôi mới đầu mới phát hiện ra đây là bài học đây là một lộ trình tôi mới đưa ngón tay tôi chọc tiếp xeo theo vào tay là đau hẳn ấy và tự nhiên nó ra một cái bài giải hay cho các bạn các bạn thấy bài giải này hay không hòa giải hai mẹ con sống với nhau trong một ngôi nhà như địa ngục luôn không nhìn mặt nhau không đối thoại với nhau nhiều năm rồi ạ nhiều năm trời vì con ăn thịt mẹ ăn chay không giáo dục được con vậy mà cuối cùng tôi giải quyết chỉ có nhá chỉ có 15 phút mối quan hệ mối quan hệ mẹ con hoàn toàn thay đổi các bạn biết không ôm nhau hai mẹ con ôm nhau dắt nhau ra taxi về ba mẹ con dắt nhau về mà chưa bao giờ và chưa bao giờ ngồi nói chuyện với nhau mà chỉ trong 15 phút con thì về hết hết ăn thịt mẹ con hòa thuận tức thì trong cái đó tôi tôi không có công thức gì mà tôi chỉ gì ạ thả lỏng để công thức tự hình thành vì vậy vì vậy khi các anh chị vận hành trong công thức nhé, trong công thức để cho tiền bạc chỗ, cái tiền bạc chỗ này tối nay sẽ có công thức chỗ theo mong muốn của mình yêu cầu thả lỏng hoàn toàn thả lỏng hoàn toàn nghĩa là ở đây á, là chúng ta sẽ đưa ra một kết quả là tôi giải quyết như tôi vừa nói đó tôi giải cần giải quyết vấn đề mối quan hệ mẹ con với một đứa con đang ăn quá nhiều thịt mà cần phải ăn chay tôi chỉ hình thành là nó phải ăn chay mẹ con phải hòa thuận tôi định như vậy trong tâm trí tôi sau đó tôi thả lỏng hoàn toàn thì tự tự vũ trụ đâu đó nó sẽ sắp đặt nếu như bạn có niềm tin vào nó bạn chỉ khẳng định rằng điều đó sẽ xảy ra và thả lỏng hoàn toàn